Xin chào anh em Đấy, có rất là nhiều anh em đang sử dụng những cái dòng máy phân âm kém chất lượng dẫn đến cái việc là anh em hoài nghi về cái độ thật hư của cái máy phân âm hồ tài xỉu thì thông qua clip này tôi xin khẳng định với em cái máy phân âm hồ tài xỉu à, rất là hiệu quả nó rất là phù hợp cho anh em làm tay con đến các sân chơi các sòng sới anh em không luồn được nắp đĩa quân hộp hay cũng không chạm tay được hộp Đấy, để giúp anh em giành được chiến thắng hoặc không được lại bất cứ tăng tích gì thì thông qua clip này thì tôi xin dành tặng 10 máy phân âm tốt nhất của tôi cho 10 anh em may mắn xem cái clip này thì những anh em nào xem clip này thì anh em để lại bình luận bốn cái số cuối của số điện thoại anh em và đồng thời nhắn tin qua zalo cho tôi tôi sẽ chọn ra 10 anh em may mắn ngẫu nhiên để dành tặng cho anh em để khẳng định minh em cái máy phân âm một tài xỉu là rất là hiệu quả đấy thì anh em có lưu ý này đấy với cái máy phân âm một tài xỉu ấy nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hộp tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra rồi phân âm và nhận biết được cái âm thanh phát ra đấy là của mặt nào và báo dung cho biết được tài hay xỉu vì bản thân nó là nghe âm thanh để phân âm cho nên là cái độ chuẩn xác của họ sẽ đạt đến 80 phần trăm còn khẳng định em không có cái máy nào chuẩn xác 100 phần trăm anh nhé 10 chén tôi sẽ bao cho nó chắc chắn là được 8 chén Đấy, và lưu ý tôi này khoảng cách hợp lý nhất là một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất còn anh em ngồi 2, 3, 4 mét là em không thể chơi được anh nhé vì bản thân cái sân chơi nó có tiếng ồn tạp âm đấy em ngồi xa quá Đấy, máy không thể nghe được cái âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra thì không thể nào phân âm được anh nhé và lưu ý này với cái máy phân âm chất lượng cao đấy, máy phân âm cao cấp là nó sẽ chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được đấy thì anh em đi mua đồ đấy thì anh em nên mang nắp đĩa quân hộp của em tới trực tiếp cơ sở để em kiểm chứng độ hiệu quả của nó anh em nhé đấy anh em có thể là mang là hộp bo phá các cạnh chống thầy thợ này hay đĩa một âm này hay là nắp thì anh em quấn băng keo quấn chỉ vào cho tôi anh em đến anh em trực tiếp tự tay anh em nắp và anh em kiểm chứng và lưu ý là không cho bất cứ ai chạm tay hộp anh em nhé ấy vì bây giờ nó có rất là nhiều những độ công chuyện hiệu quả khi chỉ cần chạm tay hộp là người ta có thể biết được chính xác một kết quả anh em nhé đấy không cho bất cứ ai chạm tay hộp anh em tự tay anh test và trong khi anh em test anh em tạo ra mọi cái tiếng ồn mọi cái tạp âm để em thấy được anh em kiểm chứng là cái máy của mình nó có chống tạp âm tiếng ồn không đấy của những cái máy kém chất lượng ấy là nó không có chế độ chống tạp âm tiếng ồn đâu anh em nhé đấy em chỉ cần lưu ý thôi như thế em đi mua đồ anh em đến trực tiếp mang đồ của mình tới anh em thử đồ test đồ như vậy là ok em nhé thì anh em cố gắng theo dõi clip này thì có rất là nhiều anh em đang quan tâm Đấy, và nhờ tôi tư vấn cái máy phân âm hột tài xỉu thế hôm nay tôi làm cái clip này để chia sẻ với anh em để em hiểu rõ hơn về cái bản chất và chức năng nhiệm vụ và cách áp dụng vào sân chơi như thế nào thế anh em nào quan tâm thì nên theo dõi hết clip này anh em nhé thì đây nó là cái mẫu máy phân âm một tài xỉu mới nhất hiện nay hiệu quả nhất và chuẩn xác nhất hiện nay anh nhé đấy cái máy này có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hột rơi xuống địa rồi phân âm và báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé thì với cái máy này đấy nó được sử dụng hai cảm biến âm thanh để nó nghe âm thanh tốt hơn và chuẩn xác hơn và nó có IC loạn bỏ tiếng ồn giúp anh em vào mọi sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được em nhé thì tôi chuẩn bị cho em là một cái đĩa này cái đĩa này đấy đã là là cái đĩa một âm em nhé để chống lại tất cả các thầy thợ nghe anh em ạ và đây một số hộp chợ đã được chính tay tôi mua phá góc cạnh đây đấy tôi đã thử nước muối cho anh em hộp thì loại hoàn toàn bình thường em nhé đấy anh em lưu ý nhé với cái hộp bo này thì không có một thầy thợ nào đấy có thể nghe và phân tích được em nhé đấy cộng hưởng thêm cái đĩa một âm nữa thì tôi khẳng định em thầy thợ là bó tay anh em ạ đấy, tôi sẽ dùng đũa đây đấy, lấy ba hộp ngẫu nhiên bất kỳ tôi sẽ lau khô đi đấy nhá tôi không chạm tay hột anh em nhé thì với cái máy phân âm hột tài xỉu mới nhất này anh em không cần phải chạm tay hột đấy, em đến sân chơi của người ta em không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng hột gì hay nắp đĩa gì em nhé đĩa một âm hay hột bò phá góc cạnh đấy hay là nắp quấn băng keo đấy nắp ờ, quấn chỉ đều được anh em ạ thì tôi còn chuẩn bị cho anh em là hai cái đĩa một âm này và à, một bộ hột là chợ đã được phá góc cạnh chống lại thầy thợ và một bộ hột công chuyện đây đấy tôi sẽ xoay đèn cho anh em này để em thấy được cái bộ hột này của tôi nó là hoàn toàn bình thường này đây hột rất là trong nhé vì nó là hột chợ đã được phá góc cạnh anh em đấy nhìn rõ không đấy ok hoàn toàn bình thường nhé đây sau đây tôi sẽ đây trên tay tôi là lông châm đây lông châm trắng rất là hít anh em nhé đấy đây ok chưa đĩa và hộp hoàn toàn bình thường nhé đấy anh em lưu ý này nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em cứ thử lâm châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em ok nhé còn đây là bộ công chuyện này đấy lâm châm hít chặt đây đấy tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng trên hai cái bộ hộp này cách chơi rất đơn giản thôi nhé anh em chỉ cần là mang cho tôi cái máy phân âm một tài xỉu này tới sân chơi và lưu ý cho tôi ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai em nghe được âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được và nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết một dung là xỉu hai dung là tài em nhé thế giải thích thêm là tại sao nó nghe âm thanh thanh và nó phân tích nó báo dung cho biết được tài tài hay xỉu thì em biết rồi mỗi một tài xỉu này nó đều có sáu mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra sáu cái luồng âm khác nhau thì cái máy mình nó sẽ nhận biết được cái luồng âm phát ra của mặt nào đấy rồi nó sẽ phân tích và báo dung cho biết tài hay xỉu nhé đây em chỉ cần là bật máy lên và để trong người đấy ngồi vị trí một mét rưỡi là, là được em nhé ngay sau đây tôi sẽ cầm trên tay và test thử cho anh em anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em ấy tài hay tôi như tiếng này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi xíu này 9 nút ok 8 nút ý. đấy sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ phân tích xong và nó báo dung cho biết được tài hay xỉu nhé như tiếng này đây máy tiếp tục báo hai dung anh em lên tài thôi tài này ok 13 nút đấy cái máy này rung rất êm nhé anh em để trong người thì chỉ một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em ạ đấy máy báo là một rung đây anh em mới xỉu tôi xíu này tám nút ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi nhé Đấy, cái máy này là chống mọi tiếng ồn cho nên anh em vào sân chơi có tạc âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy. Đấy. không ảnh hưởng gì em nhé Đấy. đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em đến sân chơi không cần phải luồn bất cứ gì vào lắp địa quân hộp là của người ta đấy hộp gì cũng được hộp công chuyện hay hộp chợ đều được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé máy báo một hai dung lên anh em đánh tài thôi chắc chắn là tài rồi tài là ok 13 nút đây tôi sẽ chuyển sang bộ hộp công chuyện này anh em nhé đấy, rất là hiệu quả nhé anh em lưu ý tôi nhé cái khoảng cách một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất cứ làm sao mà tai anh em nghe được âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này 14 nút này Đấy, rất là hiệu quả nhé ngoài ra cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu này bầu cua này sóc đĩa này bài lá này hay game khách trên điện thoại đây em cần anh cứ thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này ok 13 nút